Số 310, Kinh Đà Bồ Tích quyển 98, Hán dịch đời Đại Đường, Tăng Tập Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Pháp hội 30, Đồng Nữ Diệu Tuệ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Sa Quật, cùng chúng đại tỳ kheo 1.250 người và 10.000 đại Bồ Tát cùng hội họp. Bây giờ, thành Vương Xá có nữ trưởng giả tên Diệu Tuệ, mới 8 tuổi, dung mạo đoan chánh xinh đẹp, hình dáng tuyệt đẹp, ai thấy đều vui thích đã từng thân cận cúng dường trong các căn lành nơi vô lượng chư Phật quá khứ, đông nữ diệu tuệ đến lễ chân Đức Như Lai, đi diệu, đi diệu ba vòng, quỳ chắp tay bạch rằng, Đấng vô thượng chánh giác, làm đèn sáng thế gian, xin cho phép con hỏi sở hành của Bồ Tát. Đức Phật dạy, nay cho người tùy ý hỏi, Phật sẽ giải thuyết để dứt lưới nghi. Diệu tuệ liền nói kệ tỉnh hỏi, làm sao được thân đẹp? đầy phú và tôn quý, là do nhân duyên gì, quyến thuộc khó trở hoại, thế nào thấy thân mình được thọ biến hóa sinh, ngôi hoa sen ngàn cánh, phụng sự ngay thế tôn, thế nào chứng nhập được, tự tại thắng thần thông, đến khắp vô lượng cõi, kính lễ lạy chư Phật. Thế nào được không oán, lời nói được người tin, trừ sạch các pháp chướng, lì hẳn các ma nghiệp, Thế nào lúc mạng chung, được thấy chư Phật hiện, nghe nói Pháp thanh tịnh, chẳng bị khổ não bức. Đấng đại bi vô thượng, xin thương giải thích cho. Đức Phật bảo diệu tuệ, lành thay lành thay, khéo hỏi được nghĩa thâm diệu ấy, lắng nghe kỹ và khéo suy gẫm, Phật sẽ nói cho. Diệu tuệ bạch, vâng, bạch Thế Tôn, chúng con muốn, con xin muốn được nghe. Đức Phật dạy, này diệu tuệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thọ thân tướng đoan chánh, những gì là bốn. Một, chẳng khởi lòng giận hờn đối với bạn xấu ác. Hai, an trụ đại từ. Ba, rất thích chánh pháp. Bốn, tạo hình tượng Phật. Đức Thế Tôn nói kể rằng, chớ tăng trưởng sân hoại căn lành, từ tâm thính pháp, tạo hình Phật, sẽ được thân đủ tướng trang nghiêm, tất cả chúng sinh thường ưa thấy. Lại nữa này, diệu tuệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thân phú quý. Những gì là bốn? Một, bố thí đúng thời. Hai, không lòng khinh mạng. Ba, vui mừng mà cho. Bốn, chẳng mong quả báo. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, đúng thời bố thí không khinh mạng, hoan hỷ đem cho chẳng mong cầu, với bốn hạnh này thường xuyên tu, thọ sinh sẽ được đại phú quý. Lại nữa này diệu tuệ, Bồ Tát thần tượng bốn pháp thì được quyến thuộc chẳng cản trở phá hoại những gì là bốn. Một, khéo rời bỏ lời nói ly gián. Hai, làm cho chúng sinh tà kiến, an trụ, chánh kiến. Ba, chánh pháp sắp diệt hộ trì cho bền lâu. Bốn, và chúng sinh hướng đến Phật Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói kể rằng, bỏ rời ly gián và tà kiến, chánh pháp sắp diệt hay hộ trì khiến chúng sinh trụ đại Bồ Đề sẽ được quyến thuộc không hư hoại. Lại nữa này diệu tuệ Bồ Tát thành tựu bốn pháp sẽ được hóa sinh ở trước chư Phật, ngồi tòa liên, tòa, liên hoa. Những gì là bốn? Một đêm hoa quả đẹp ngon và hương thơm dân cúng chư Phật và các chùa tháp. Hai, hoàn toàn không làm tổn hại kẻ khác. Ba, tạo tượng Phật ở trên đài sen. Bốn, với Phật Bồ Đề hay sinh lòng tin thanh tịnh. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, Hoa hương cúng Phật và chùa tháp, chẳng hại kẻ khác và tạo tượng, rất tin hiểu nơi Phật Bồ Đề, được ngồi hoa sen sinh trước Phật. Lại nữa này diệu tuệ Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì được thần thông thù thắng từ một cõi Phật đến một cõi Phật khác. Những gì là bốn? Một, thấy người tu Pháp lành thì chẳng làm chướng não. Hai, lúc người thuyết Pháp trọn chẳng làm trở ngại. Ba, tắt đèn sáng cúng dường tháp Phật. Bốn, siêng tu tập các môn thiền định. Đức Thế Tôn nói kể rằng, Thấy người tu hành, thuyết chánh Pháp, chẳng chỉ trích, chẳng gây trở ngại. Tháp thờ như lai, cúng đèn sáng, siêng tu thiền định dạo cõi Phật. Lại nữa này diệu tuệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp, thì ở đời không oán thù, những gì là bốn. Một, dùng lòng không định bợ mà gần gũi bạn lành. Hai, đối với pháp thù thắng của người, không đem lòng canh tị. Ba, người được danh dự, lòng vui mừng theo. Bốn, đối với hạnh Bồ Tát hoàn toàn không kinh chê. Đức Thế Tôn nói kể rằng, chẳng lòng chúa định gần bạn lành. Người có hơn ta không ganh ghét, người được danh dự thường hoan hỷ, chẳng chê Bồ Tát được không oán. Lại nữa này, diệu tuệ Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì lời nói được người tin, những gì là bốn. Một lời nói và hạnh tu thường khiến tương ưng. Hai, ở chỗ bạn lành chẳng giấu sự sai lầm của mình. Ba, pháp được nghe chẳng tìm lỗi sai. Bốn, với người thuyết pháp chẳng sinh ác tâm. Đức Thế Tôn nói kể rằng, ngôn hạnh thường luôn tương ưng, chẳng giấu tội mình với bạn lành, chẳng kinh, nghe kinh, chẳng tìm lỗi nhân pháp, tất cả lời nói được người tin. Lại nữa này chịu tuệ Bồ Tát thành tựu bốn pháp, thì có thể xa lìa pháp chướng, mau được thanh tịnh, những gì là bốn. Một, tâm tâm ưa thích, nhiếp trì, ba luật nghi. Hai, nghe kinh sâu xa, chẳng sinh lòng hoài nghi chỉ trích. Ba, tới Bồ Tát mới phát ý, thì sinh tâm nhất thiết trí. Bốn, đối với hữu tình, có tâm đại từ, bình đẳng. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, dùng thâm ý nguyện nhiếp luật nghi, nghe kinh thầm thâm hay tin hiểu, kính sợ phát tâm tưởng là Phật, tâm tự độ khắp tiêu chứng nạn. Lại nữa này diệu tuệ, Bồ Tát thành tựu bốn pháp, thì hay xa lìa các ma nghiệp, những gì là bốn. Một biết rõ pháp tánh bình đẳng, hai phát khởi tinh tấn, ba thường xuyên niệm Phật, bốn tất cả căn lành đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, biết được các pháp tánh bình đẳng, thường khởi tinh tấn niệm Như Lai, hồi hướng tất cả các căn lành, chúng ma không thể được dịp hại. Lại nữa này diệu tuệ, Bồ Tát thần tựu bốn pháp từ lúc lâm chung được chư Phật hiện ra trước mắt. Những gì là bốn? Một, người có cầu muốn gì thì bố thí cho đầy đủ. Hai, đối với các pháp lành, xin tinh hiểu sâu. Ba, với các Bồ Tát, thí cúng đồ trang nghiêm. Bốn, ở nơi tam bảo siêu lo cúng dường. Đức Thế Tôn nói kể rằng, Người có cầu dùng thí cho đủ, tin hiểu Pháp sâu cúng trang nghiêm, tam bảo phước điền siêng cúng dường, khi mạng chôn thời thấy Phật hiện. Đông nữ diệu tệ bạch rằng, Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy về hạnh Bồ Tát, con sẽ phụng hành, trong bốn mươi hạnh ấy, nếu con thiếu tu một hạnh nào, thì là trái lời Phật dạy, là lừa dối và xem nhẹ Như Lai. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, bảy Đồng Nữ Diệu Tuệ. Hạnh Bồ Tát rất khó thực hiện, nên người phát nguyện lớn thù thắng ấy, có phải là người đã được tự tại nơi nguyện ấy chăng? Diệu Tuệ Bạch Tôn giả, nếu hoàn nguyện của tôi chân thật chẳng hư, có thể làm cho các hạnh Bồ Tát được viên mãn, thì xin cõi tam thiên đài thiên này, chấn động sáu cách, trên mưa hoa đẹp, trống trời tự kêu. Đâm tử nguyện xong, hư không tung hoa như mưa, trống trời kêu vang, cả đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Diệu tệ là bạch tôn giả rằng, cho lời phát nguyện chân thật ấy, đời vị lai tôi sẽ thành Phật như Đức Thích Ca Như Lai, có nước tôi không có các ma sự và tên ác thú nữ nhân. Nếu lời tôi nói đây không hư vọng, thì nguyện cho thân thể đại chúng đều thành sắc vàng. Đồng nữ nói xong, cả chúng đều thành sắc vàng. Tôn giả đặt một kiện liên rồi chỗ ngồi đứng dậy, để hở vai áo bên phải, đánh lễ chân Phật mà bạch rằng, Bạch Thế Tôn, này con trước tiên xin lại Bồ Tát mới phát tâm và chúng đại Bồ Tát. Văn thù sẽ lợi Pháp Vương Tử hỏi Diệu Tuệ, Ngươi ăn trụ Pháp gì mà phát nguyện thành thực ấy? Đồng nữ Diệu Tuệ đáp rằng, Bạch Văn thù sẽ lợi, lời hỏi ấy chẳng phải. Vì sao? Vì trong pháp giới không có chỗ trụ. Lại hỏi, thế nào gọi là Bồ Đề? Đáp, không phân biệt Pháp, đây gọi là Bồ Đề. Lại hỏi, thế nào gọi là Bồ Tát? Đáp, tất cả các Pháp đồng tướng hư không, đây gọi là Bồ Tát. Lại hỏi, thế nào gọi là hạnh Bồ Đề? Đáp, hạnh dường như sóng nắng trên đường, âm vọng trong hang, đây là hạnh Bồ Đề. Lại hỏi, y cứ mật ý gì mà nói như vậy? Đáp, ở trong đây tôi không thấy có chút pháp mật chẳng phải mật. Lại hỏi, nếu như vậy thì tất cả phàm phu lẽ ra là Bồ Đề. Đáp, Ngài cho rằng Bồ Đề khác với phàm phu ư, chớ quan niệm như vậy, vì sao? Vì đồng một tướng Pháp giới chẳng giữ, chẳng bỏ, không có thành hoại, lại hỏi, trong nghĩa này, người hiểu rõ được số ấy có, có bao nhiêu? Đáp, như bao nhiêu lượng tâm tâm sở huyễn hóa thì có bao nhiêu chúng sinh huyễn hóa hay hiểu rõ nghĩa này? Lại hỏi, huyễn hóa vốn không có, sao lại có tâm, tâm sở như vậy? Đáp, Pháp giới cũng vậy, chẳng có, chẳng không, cho đến Như Lai cũng chẳng có, chẳng không. Bồ Tát Văn Tù sẽ lại bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, đồng nữ diệu tuệ này, thật rất hy hữu hay thành tựu được pháp nhẫn như vậy. Đức Phật dạy đúng như vậy. Thật đúng như lời văn thù sẽ lời nói, nhưng thuở quá khứ đồng nữ này đã phát tâm Bồ Đề, trải qua 30 kiếp rồi ta mới phát sinh hướng vô thượng Bồ Đề. Đồng nữ này cũng làm cho văn thù sẽ lợi, an trụ vô sinh nhẫn. Bồ Tát văn thù sẽ lợi liền quay lại đảnh lễ đồng tử diệu tuệ và bạch. <clears throat> Thuở quá khứ vô lượng kiếp trước, tôi đã từng cúng dường đồng nữ, chẳng ngờ ngày nay lại được thân cận. Diệu tuệ nói, Bạch Ngài Văn Thù sẽ lợi, Ngài chớ sinh khởi phân biệt như vậy, vì sao? Vì do không phân biệt mà được vô sinh nhẫn. Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi lại hỏi đồng nữ Diệu Tuệ. Nói đồng nữ vẫn chưa chuyển đổi thân nữ nhân ư. Diệu Tuệ nói, tướng nữ nhân trọn chẳng thể được, thì có thể chuyển đổi những gì Bạch Ngài Văn Thù xin lỗi, tôi sẽ việc Ngài mà dứt trừ nghi hoặc. Do vì tôi nói lời chân thật như vậy, đời đường lai lúc tôi được vô thượng Bồ Đề, trong chánh pháp của tôi, các hàng tỳ kheo, nghe lời giảng, truyền, kheo đến xuất gia nhập đạo. Trong quốc độ tôi, tất cả các thân của hội chúng, thân đều kim sắc, ăn mặc đồ dùng như cung trời thứ sáu, đều tùy niệm hiện ra, không có ma sự và các ác đạo, cũng không có tên nữ nhân, có tòa bảy báu, trên gian lưới báu, hoa sen bảy báu trùm, với tướng báu, như cõi thanh tịnh trang nghiêm của văn thù sẽ lợi được thành, cùng nhau không khác. Nếu lời tôi nói trên đây không hư vọng, thì nay toàn đại chúng thân đều sắc vàng, thân nữ nhân của tôi biến thành nam tử như tiền kheo tri pháp 30 tuổi. Đồng nữ nói xong, toàn đại chúng thân đều sắc vàng. Diệu tuệ chuyển thành nam tử, như tỳ kheo, tri pháp 30 tuổi. Bây giờ chư thiên, địa, cư, truyền nhau ca ngợi, lành thay lành thay. Đại Bồ Tát Diệu Tuệ có thể thỏa vị lai lúc thành Bồ Đề, có đức nghiêm tịnh, công đức như vậy. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát phân Thù cho lợi. Bồ Tát Diệu Tuệ này, đời đương lai thành Phật hiệu là thù tán công đức bảo tạng như lai. Đức Phật nói lời này, có 30 câu chi chúng sinh an trụ không thoái chuyển nên vô thượng Bồ Đề. 80 câu chi chúng sinh sau lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh. 8.000 chúng sinh được trí chứng. 5.000 tỳ kheo hành Bồ Tát Thừa là muốn thoái chuyển. <clears throat> Nay vì thấy Bồ Tát Diệu Tuệ ý nguyện căn lành, oai đức thù thắng nên đều cởi y tượng, y đang mặc, dâng lên Đức Như Lai rồi phát hoàng tệ rằng, do căn lành này, chúng con quyết định thành vô thượng Bồ Đề. Vì các tỳ kheo này đem cả lành hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nên vượt thoát 90 kiếp khổ sinh tử, được không thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Đức Phật liền tọa ký cho 5.000 tỳ kheo ấy rằng, đời đương lai qua sau 1.000 kiếp, trong kiếp vô cấu quang minh, thế giới hư, dương diệm, cõi nước nam nhẫn, trong một kiếp nối kế nhau thành Phật đồng một hiệu là biện tại trang nghiêm như lai. Đức Phật dạy tiếp, này văn thù sẽ lợi, pháp môn như vậy có đại oai đức, hãy khiến các Bồ Tát và các nhân vật thanh văn thừa được lợi ích lớn. Này văn thù sẽ lợi, hoặc có thiện nam, thiện nữ, vị cầu Bồ Đề, mà không phương tiện tiện xảo, hành sáu pháp ba la mật đa, mãn ngàn kiếp. Là có người trong nửa tháng biên chép độc tụng kinh này, thì phước đức đây hơn phước đức trên ngàn muôn ức lần, cho đến không thể toán số thí dụ. Này văn thù sẽ lợi, pháp môn vi diệu như vậy là căn bản của các khế kinh đại thừa. Ta đem phó chúc cho ông. Đời đương lai, ông thọ trì độc tụng, giảng giải cho người. Ví như vua chuyển luân thánh phương ra đời, thì bảy báu đều hiện ra tại nước, tại trước vua. Sau khi vua mất thì bảy báu cũng mất theo. Pháp môn vi diệu này, lưu hành tại thế gian thì tức là pháp giảng của bảy phần bồ đề của Như Lai chẳng mất. Nếu không lưu hành, thì chánh pháp sẽ mất. Vì thế nên, này văn thù sẽ lợi, nếu người muốn cầu Bồ Đề, thì nên phát khởi tinh tấn biên chép kênh này, thọ trì độc tụng vì người mà giải thuyết. Đây là lời dạy của Đức Phật, chứ để đời sau phải sinh lòng hối hận. Đức Phật nói kênh này rồi. Bồ Tát Diệu Tuệ, Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi và cả đại chúng trời người Atula, cả thác bà, nghe lời Phật dạy, đều rất vui mừng tính thọ phụng hành. <clears throat> Pháp hội 31, Ưu Bà Di, Hằng Hà Thượng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại nước xá vệ, tại khu lâm viên kỳ đà cấp cô độc. Bây giờ thành xá vệ có Ưu Bà Di tên Hằng Hà Thượng, từ nhà đến chỗ Đức Phật đánh lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. Khi ấy Đức Thế Tôn hỏi Hằng Hà Thượng, Ngươi từ đâu đến? Vị Ưu Bà Di kia liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu hỏi người huyện hóa rằng, Người từ đâu đến? Hỏi như vậy thì phải trả lời thế nào? Này ưu bà di, luận về người huyển hóa không có vãng lai cũng không có sinh diệt. Đâu nên nói là có từ chỗ nào mà đến. <clears throat> Bạch Thế Tôn, các pháp chẳng phải đều huyển hóa cả ư. Này ưu bà di, đúng vậy, đúng như lời ngươi nói. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều như hóa thì sao lại hỏi rằng người từ đâu đến? Này ưu bài gì người huyện hoa ấy chẳng đến ác đạo, chẳng sinh lên trời, chẳng chứng niết bàn. Này hằng hà thượng, ngươi cũng như vậy sao? Bà Thế Tôn, nếu con thấy thân khác với huyện hóa, mới nên nói là qua ác đạo, sinh thiền đạo, chứng niết bàn. Còn con chẳng thấy thân khác với huyện hóa, thì sao lại nói là qua ác đạo, sinh thiền đạo, chứng niết bàn? Lại nữa Bạch Thế Tôn, Nhờ tánh Niết Bàn, cứu cánh, chẳng còn sinh thiện đạo ác đạo và bác Niết Bàn, con xem thân mình cũng như vậy. Này ưu Bà Di, ngươi chẳng phải hướng đến Niết Bàn giới ư. bạch Thế Tôn, nếu đem lời hỏi này mà hỏi đối với vô sinh, thì nên trả lời như thế nào? Này ưu bà di, vô sinh tức là Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, các Pháp chẳng phải đều đồng Niết Bàn ư. <clears throat> Này ưu bà di, đúng vậy, đúng như lời ngươi nói. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả Pháp đồng Niết Bàn, thì sao lại hỏi người chẳng phải hướng đến Niết Bàn giới ư? Lại nữa Bạch Thế Tôn, ví như người huyện hóa hỏi người huyện hóa, ngươi chẳng phải hướng đến Niết Bàn giới ư, họ sẽ phải đáp thế nào? Này ư Bạch gì họ hỏi như vậy là không có cơ sở. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai sao lại dùng sự níu kéo để nêu lời hỏi ấy? Này ưu Bạch Di, Lời ta hỏi cũng không điếu kéo, nhưng vì trong pháp hội đây có thiền nam, thiền nữ đáng được thành thục nên ta phát lời hỏi ấy. Vì sao? Vì nhân lai ở nơi danh tự của các pháp ấy. Chẳng những chẳng thể nắm bắt, thì nào có các pháp và kẻ hay hướng đến Niết Bàn kia. Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì có sao lại vì Bồ Đề mà tích tập các căn lành, vì các Bồ Tát và căn lành đều chẳng thể nắm bắt được. Này ô bài Di, lúc thích tập tức vô tâm vậy, lúc chẳng phải thích tập cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, vô tâm được nói ấy là muốn thuyết minh nghĩa gì? Này ưu bà gì pháp ấy chẳng phải tư duy biết được, cũng chẳng phải tư duy mà với đến được. Vì sao vì trong ấy tâm chẳng thể nắm bắt được là pháp được tâm sinh, do vì tâm chẳng thể nắm bắt nên gọi là chỗ chẳng thể nghĩ bàn. Chỗ chẳng thể nghĩ bàn ấy chẳng phải chấn đắc, chẳng phải nhiễm, chẳng phải tịnh, vì sao? Vì Như Lai thường nói các pháp như hư không, không có chướng ngại. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp như hư không, sao Thế Tôn lại nói có các sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cùng các giới, xứ, 12 nhân duyên, hữu lậu, vô lậu, là nhiễm, là tịnh, là sinh tử, niết bàn. Này ưu bài gì như nói, ngã, dù có lời nói mà thật không có tướng ngã để chứng đắc. Ta nói các sắc cũng thật không có tướng sắc đã chứng đắc. Cho đến nói Niết Bàn cũng không có tướng Niết Bàn để chứng đắc. Nay ưu bài gì trong Pháp của ta, những người tu phạm hạnh tới tất cả Pháp đều không có chỗ chứng, mới được gọi là người chân tu phạm hạnh. Còn người tăng thượng mạng nói có chỗ chứng đắc thì chẳng gọi là an trụ chân phạm hạnh. Người tăng thượng mạng nghe như vậy, nghe Pháp sâu xa này, sinh lòng quá kinh nghi, Họ chẳng giải thoát được sinh già bệnh chết ưu bi khổ não. Này ưu bà di, sau khi ta diệt độ, có người hay chuyện tiết pháp đoạn dứt lưu chuyển thầm thâm này, có kẻ ngu si vì ác kiến, nên đối với Pháp Sư sinh lòng sân hận, do đây họ bị xa đọa địa ngục. Bà Thế Tôn Như Phật nói Pháp dứt lưu chuyển, do nghĩa gì mà gọi tên là dứt lưu chuyển? Này ưu bà di, Dứt lưu chuyển là nói thực tế, chẳng thể nghĩ bàn giới. Pháp này chẳng thể soi đục, ngăn chặn hủy hoại, nên gọi là Pháp dứt lưu chuyển. Bây giờ, Đức Thế Tôn vui vẻ, mỉm cười, trên khuôn mặt phóng ra những tia sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía pha lê, chiếu suốt khắp vô lượng thế giới đến trên đến trời phạm thế, rồi quay lại nhập vào đảnh Đức Như Lai. Tôn và A Nan thấy sự ấy, liền đứng dậy để hở vai áo bên phải, gối phải quỳ sát đất chắp tay cung kính bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Đức Phật hiện tướng mỉm cười? Đức Phật dạy, này An An, ta nhớ quá khứ có nghe Đức Như Lai, cũng ở nơi đây nói Pháp như vậy, trong các chúng hội kia cũng đều có Ưu Bà Di, Hằng, Hà Thượng, làm Thượng Chủ, Ưu Bà Di kia và các đại chúng, nghe chưa Như Lai kia nói Pháp này rồi, đều xuất gia trụ trong vô dư Niết Bàn mà được diệt độ. Tôn giả đang bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, nên đặt kinh này là gì? Chúng con phải tọa trì thế nào? Đức Phật dạy, Này A Nan, kinh này tên là Vô Cấu Thanh Tịnh. Các ông nên tọa trì như vậy. Lúc nói kinh này, có 700 tỳ kheo và 400 tỳ kheo ni, hết hạn các lậu, tâm được giải thoát. Chư thiên cõi dục đem các thứ hoa trời ra lên Đức Phật mà nói rằng, ưu bà di này rất hy hữu, có thể cùng Đức Như Lai đối đáp